biển trời bao la đẹp như gấm hoa nước mây muôn màu những con tàu ra bắc vào nam biển trời quê ta rộn vang tiếng ca bắc nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò khoan khoan gió khoan trời tỏa nắng nắng là núi ngàn một mùa đông giá băng vừa tan bạn mình ơi đón vui xuân về hân hoan một nhà nông vui từng bờ biển trời xuân sang con chim reo mừng trở về quê hương mến thương người hoan ta ca ta gạt mái treo tự do ra cười tự do vô lòng đời tự do gió xuân về đời tự do gió xuân về biển trời bao la đẹp như gấm hoa nước mây muôn màu những con tàu ra bắc vào nam biển trời quê tôi rộn vang tiếng cô bắc nam một nhà trời Việt Nam gió reo nắng cười đàn bồ câu tắm trong vàng tươi người Việt Nam đón xuân xây đời tương lai biển trời quê tôi bao năm chia rời cuộc đời chia đôi miền trời quê ta nay chung một nhà thỏa lòng bao năm ước mơ ôi biển trời bao la đã sách bóng thù từ bắc vô nam cờ sao tưng bừng người việt nam đó xuân về người việt nam đón xuân về biển trời bao la đẹp như gấm hoa nước mây muôn màu những con tàu ra bắc bao la biển trời quê ta rộn vang tiếng ca bắc nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò qua là khoan dỗ hò là khoan dỗ khoan là khoan dỗ khoan là khoan